chào anh em nhé cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung Đấy, cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này thì uh, hiện tại nó đang là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung không tang mà mới nhất 2020 này Đấy, để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào anh em đều giành chiến thắng Đấy, chiến thắng tỷ lệ với anh em nó 80 đến 90 phần trăm nhá còn 10 phần trăm đổi lại à, 10 phần trăm còn lại là à, do độ cảm nhận độ dung của anh em và cái cái cái những cái chén phản của anh em đấy thì anh em chơi tài xỉu anh em biết rồi cái chén phản là những cái chén mà anh em không thể né được không thể tránh được nhá đấy thì còn cái um, cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ uh, uh, tài xỉu cảm ứng đấy tài xỉu cảm ứng bộ đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái nón quét nhá nón quét báo dung Đấy, cái nón quét báo dung thì cái nón quét báo dung này nó quét bộ hột tài xỉu cảm ứng Đấy, nó giúp cho anh em báo chuẩn cho anh em 80 đến 90 phần trăm nhá cái bộ ờ, đồ chơi này tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em đấy thì tôi đã làm cái chấm cảm ứng hay còn gọi là cái miếng dán cảm ứng ấy vào trong cái mặt lục của bộ hồ tài xỉu này rồi đấy thì khi nào mà anh em lắc tài xỉu anh em chơi tài xỉu bịp thì là khi mà em lắc cái bộ hột này mặt lục nó ngửa lên là cái nón này nó sẽ bắt được và nó sẽ dò được cái sóng của cái à, bộ hột này nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em báo dung chuẩn xác cho anh em đến 80 phần trăm nhé 80 phần trăm thì đây là cái cục dung của nó này Đấy, đây là cái cục dung của nó thì tôi đã bỏ ra và tôi làm vào trong cái nón của anh em Đấy, để cho anh em hình dung ra cái cái cái máy dung của nó là kiểu gì Đấy, đây chính là cái máy dung của nó nhé thì tôi đã bóc ra đấy, tôi đã tháo hết ra tháo hết vỏ ra và tôi sẽ làm vào trong nón đấy thì khi nào mà anh em chơi anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần đội cái nón này lên thôi đấy cái nón rất là đẹp luôn đấy, rất là đẹp nhá không một vết lộ nào luôn anh em này đó rất là đẹp đấy thì anh em đến cơ sở anh em làm ưng cho anh em thì anh em lấy còn không ưng anh em thì anh em không lấy không bắt ép anh em cái một cái gì cả đấy thì cái bộ đồ chơi này để nó hoàn toàn không tang không tang là như nào khi mà anh em đến sân chơi này anh em thử nước muối đó nước muối đúng không nước muối ok Đấy, mặt nào cũng nổi cả nhá không có trùng cái mặt nào cả đó anh em rửa qua bằng nước lạnh này anh em lau cái bộ hột này này anh em chờ tôi tẹo thì tôi lấy giải lao đó tiếp tục cho anh em đó là nam châm đấy thì cái bộ hột này tôi có thể bao cho anh em luôn cả trẻ hột nhé trẻ hột cũng không thấy gì tất nhiên là cái đồ chơi bịp là cái đồ chơi nào nó cũng có tang rồi đấy đồ chơi nào cũng có tang nhưng mà cái bộ đồ chơi này nó cái tang của nó kín thì uh, người ta gọi cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi tài xỉu không tang nhá đây đấy, rất là trong nói chung là anh em uh, không phải lo nghĩ gì về cái tăng tích của nó cả anh em chỉ cần đến sân chơi anh em đội cái nón này lên và anh em lắc cái bộ hột này thì anh em biết được ở trong là tài hay là xỉu đấy thì nếu mà rung thì anh em đánh tài cái tỷ lệ đánh tài của anh em lên được 75 phần trăm đấy khi cứ lục lên là anh em đánh tài đấy cứ lục lên nón nó rung đấy còn không có lục là nón không rung hoàn toàn không rung cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào test cho anh em đấy, test cho anh em xem cái bộ đồ chơi tài xỉu uh, cảm ứng cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này cái à, nón quét tài xỉu ờ, nón quét hột tài xỉu cảm ứng này nó có hiệu quả cho anh em hay không nhá thì đây là cái à, báo dung mà nó không liên quan gì đến cái bộ đồ chơi này cả tại vì là tôi vào tôi để tôi giới thiệu cho anh em thôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ máy dung mà tôi đã bóc ra tôi và tôi đưa vào trong cái nón của tôi đấy thì bây giờ tôi sẽ lắc khi nào mặt lục nó ngửa lên thì là nó sẽ báo dung cho tôi đấy thì đấy thì bây giờ như đang bây giờ tôi bật cái máy lên rồi thì là cái nón của tôi nó đang rung rất là mạnh đấy tại vì nó đang có hai cái bộ hột cơ đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em này khi nào lục lên là có nhá đấy như chén này không có lục này đảm bảo với anh em luôn là 100% không có lục đó đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em đó như chén này có lục này có lục thì anh em đánh gì có lục anh em đánh lục tài rồi đúng không lục tài mở cho anh em này đấy như chén này bị phản tôi cũng vừa nói với anh em rồi đấy 10 phần trăm còn lại nó là bị cái chén phản đấy là đây là cái chén phản này máy báo cho anh em rất là chuẩn máy báo cho anh em có mặt lục nhưng mà cái thế hột này nó bị phản nó phản là phản cái thế hột anh em nhé đấy thì không sao cả anh em ờ, đánh lục tài thì anh em vẫn được mặt lục anh em thua mặt tài thì là ván này huề anh em anh em chỉ có huề và thắng nhé chứ không bao giờ có thua tiếp tục cho anh em này đấy như trái này tiếp tục có mặt lục này đấy, gỡ lại trái này cho anh em này mở lục tài này đó đúng không rất là hiệu quả cho anh em nhé tiếp tục cho anh em này đấy như trái này không có mặt lục này đấy, không có mặt lục thì anh em đánh gì đánh xỉu cũng được hoặc là anh em không đánh đấy, mở cho anh em này đó đúng không tiếp tục cho anh em chén cuối cùng này đấy như chén này lại không có lục này vẫn không có lục nhá mở cho anh em này đó không có lục thì anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em không đánh nhá đấy đây là cái bộ ờ, đồ chơi cảm ứng à đồ chơi tài xỉu cảm ứng thì là cái ờ, nón quét hột tài xỉu cảm ứng này nó rất là hiệu quả cho anh em đấy nó báo dung rất là chuẩn cho anh em để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em có thể đoán được tài đoán được xỉu